chào mọi người nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel forex dream 247 thì hôm nay là cuối tuần như mọi khi thì em có một cái video nhận định về thị trường và đưa ra những cái chiến lược và tổng kết một tuần vừa qua chúng ta giao dịch như thế nào và đưa ra những cái nhận định những cái phân tích những cái chiến lược để sang tuần chúng ta giao dịch một cách hiệu quả nhất thì một tuần vừa rồi khá là thành công khi uh, tất cả những cái nhận định của chúng ta uh, đi khá sát với cái nhận định phân tích tuần trước của em và cũng rất là vui mừng khi mà có rất là nhiều anh chị đã báo có lợi nhuận khi mà theo kèo em ở trên nhóm rất là vui đúng không ạ khi mà chúng ta liên tiếp có những cái kèo rất là tốt vào hôm thứ sáu thì cũng có buổi zoom thực chiến buổi zoom thực chiến thì mọi người đã có lợi nhuận rất là tốt rồi trong buổi tối ngày hôm đó thì uh, anh những anh chị nào uh, có tài khoản lớn thì cũng ăn được rất là nhiều trong cái buổi tối hôm đó khi là có kèo EU bây giờ U có lợi nhuận rất là tốt và bây giờ chúng ta sẽ đi điểm qua một chút về những tin tức tuần sau xem có những cái tin tức gì à, liên quan đến thị trường của chúng ta thì vào ngày thứ hai vào ngày thứ hai có một tin rất là nhiều tin liên quan đến đồng euro đấy liên quan đến đồng euro và theo như dự báo ở trên thì cũng đã có một phần tin xấu cho đồng euro thì cũng phải thôi thì hiện tại thì nga đang khóa ban dầu của những liên minh châu Âu thì làm giá đội lên rất là nhiều khiến cho lạm phát càng ngày càng tăng thì uh, trong thời gian ngắn thì rất khó để có cái đồng tiền liên minh châu Âu này có thể phục hồi ngay lại được đấy thì về quan điểm thì những cái đồng euro có thể là sẽ kéo dài chuỗi ngày ảm đạm đi xuống trong thời gian tới và chưa thể phục hồi ngay được đấy có rất là nhiều liên quan đến đồng euro này Đấy. vào ngày bao nhiêu đây vào ngày 24 tháng 5 liên quan đến đồng bảng Anh rất là nhiều tin ba sao liên quan đến đồng bảng Anh và rất là nhiều người quan tâm đến cặp vàng liên quan đến đồng đô la Mỹ hiện tại thì ờ, theo như em nhìn thấy thì vào ngày 26 tháng 5 thì 26 tháng 5 thì ờ, có đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu này Đấy, xuống chờ bán nhà mà và thị trường sẽ tập trung vào ngày 27 tháng 5 27 tháng 5 em đọc qua một lượt em vừa thấy cái tin FOMC OMC đâu đó nhỉ đây vào ngày 26 tháng 5 khi mà có biên bản cuộc họp của FOMC ấy thị trường sẽ tập trung vào cái ngày 26 tháng 5 này và dự báo sang tuần cũng như là tuần cuối của tháng gần cuối tháng thì uh, biên độ dao động của thị trường có thể là sẽ chạy rất là mạnh trong tuần tới bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một chút về DXY DXY thì sau rất là nhiều buổi zoom kỳ vọng của em thì DXY uh, ờ, đã test lại đâu đó quanh khu vực uh, cái kênh giá tăng của cặp tiền chỉ số đô la Mỹ này Đấy, và hiện tại đang chạm cái vùng hỗ trợ hỗ trợ một 102 102 của cặp DXY mà cái vùng này hiện tại cũng đang là vùng giữ chân của cặp DXY này và sau khi breakout qua sau khi breakout qua cái vùng 102 của cặp DXY đã quay lại đi test và hiện tại trong kết thúc ngày thứ sáu tuần vừa rồi tuần này thì đã có một cái tín hiệu đó là cái lực bán hiện tại đang chứng lại à, có thể cặp DXY sẽ đi lên lại tiếp tục đi lên Đấy, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều liên quan đến những cái đồng có sau đuôi là USD đấy về cái xu hướng của DXY và trong trường hợp mà DXY nó phá quanh khu vực 102 vùng hỗ trợ quan trọng của DXY thì DXY chắc chắn sẽ quay trở lại đi test lại cái vùng kênh giá giảm trước đó kênh giá tăng trước đó của nó và có thể quay về đâu đó vùng 100 đối với cặp tiền DXY này đấy tiếp theo đó là cặp dầu chúng ta phân tích qua một chút về cặp dầu cặp dầu chúng ta rất là có điều rất là đẹp khi chúng ta liên tục mua dầu mua mua liên tục mua dầu ở đâu đó quanh khu vực 98 và 94 đúng không có lợi nhuận rất là tốt và dầu em bảo rồi ở trong cái thời điểm này thì dầu càng ngày càng tăng giá thôi chúng ta chỉ canh mua đi thôi canh mua đi thôi đấy đây là hai cái vùng mà em đã kẻ sẵn tưởng trước cho mọi người và em vẫn giữ ở quanh khu vực uh, ờ, xeo dầu ở đâu đó quanh khu vực chấm 10 năm một 10 ờ, năm 110 năm đấy và buy có đâu đó quanh khu vực 9 năm 98 đấy cái điêu dầu thì chúng ta vẫn giữ quan điểm là như thế chúng ta vẫn treo dầu ở đâu đó quanh khu vực 115 116 chúng ta tiếp tục treo dầu tiếp đấy là cái vùng hỗ trợ này cực kỳ là quan trọng đối với cặp dầu và chúng ta lại tiếp tục mua dầu ở 199 100 không đẹp nhất là 95 đấy thì về quan điểm của em thì cặp dầu này tiếp tục đi lên thôi chúng ta canh mua là thời điểm này là thích hợp nhất chiến tranh còn lâu mới kết thúc đấy, tiếp theo đó là cặp uh, cặp vàng đi rất là nhiều quan tâm là cặp vàng cặp vàng thì tuần trước em liên tục cho mọi người là cặp vàng hiện tại đang có một cái xu hướng cực kỳ là mạnh xu hướng bán xu hướng chốt lời cực kỳ là mạnh đối với cặp vàng và hiện tại đã phá vỡ được cái cây đường line tăng trong khu ngày và vỡ được cái line tăng trong khu ngày và quay trở lại vùng hỗ trợ 1790 vào lâu đó đã bật lại bật lại để retest tại cái khu vực mà trước đó đó là phá vỡ đó là vùng đâu đó quanh khu vực 1850 1850 đến 1860 và hiện tại vàng à, cái lực mua cũng hiện tại đang cũng rất là mạnh đang rất là mạnh thì nhưng mà cái lực bán hiện tại trong cái xu hướng dài hạn trong cái xu hướng dài hạn thì cái lực bán hiện tại đang chiếm như thế rất là nhiều và trong tuần thì chúng ta vẫn đâu đó quanh canh xeo lại vàng đối với quanh khu vực 1.19185 bích đến 1860 đối với cặp vàng này thôi ta sẽ xeo lại cặp vàng này thôi ở quanh khu vực thì đây là cái vùng kháng cự khá là quan trọng đối với cặp vàng em sẽ phân tích ừ, ờ, chuyên sâu về cặp vàng này một chút đây là cái vùng kháng cự khá quan trọng của các bạn khi là vùng hợp lưu giữa kênh giá trên trendline tăng đây là mọi người em có đánh dấu lại và cái vùng trendline giảm trong cùng ngày và cái vùng trendline giảm trong cùng ngày thì cái vùng này gọi là cái vùng khá là đẹp để chúng ta có thể mở một lệnh sell sang tuần đấy thì chúng ta sẽ mở từ thứ hai đến thứ năm thì thứ sáu có phiên bản FOMC nên là chúng ta sẽ hạn chế giao dịch lại vào ngày 26 đấy như mọi người nhìn trong quá khứ sau khi vàng chạm đâu đó quanh khu vực này 1787 1787 đến 1790 thì cũng bật lên đây mọi người nhìn thấy này bật lên này bật lên rất là nhiều lần và cao nhất của nó chỉ lên được đâu đó quanh khu vực mục 76 x cái mục 770 lại bắt đầu giảm xuống xong lại lên lại con khu vực này ấy đúng không và bây giờ ấy bây giờ ấy, sau khi nó breakout qua thì nó test lại lần lần đầu ở quanh khu vực 186x 1870 thì tỷ lệ nó quay trở lại cái vùng này trong tương ứng với trong quá khứ rất là lớn tỷ lệ đâu đó khoảng 80 85 phần trăm là sẽ bật lại phản ứng mạnh ở quanh khu vực 186x đến 1865 sẽ phản ứng mạnh ở quanh khu vực này mọi người lưu ý có thể nó sẽ bật lại đâu đó quanh khu vực ngược lại đâu đó quanh khu vực 179x 178x đối với cả vàng và bắt đầu tiếp tục đi đi chờ tin uh, uh, của thế giới kinh tế sẽ bắt đầu có cái nhịp uh, đi lên đối với cả vàng này và trước đó mọi người nhìn thấy vùng này nó sao vui rất là nhiều vùng này sao vui rất là nhiều và rất khó có, có khả năng quay lại gì test lần đầu cái khu vực này mà nó có thể xuống ngay được đối với cặp vàng và hiện tại như mọi người nhìn thấy như mọi người nhìn thấy trên màn hình thì uh, cái cái lực mua của vàng ấy hiện tại đang bị trứng lại ở quanh khu vực 1850 đến 1860 rồi lực mua hiện tại đang trứng lại rồi đấy nếu mà sang tuần nó lên đâu đó quanh khu vực 18 6x này 185x này mà nó đóng trong một cây nến đỏ tỷ lệ 90 phần trăm nó sẽ quay trở lại cái vùng này vùng 1800 1800 đến 1790 90 phần trăm sẽ quay lại nếu mà trong trường hợp nó đóng nên lại tên lý các lại quanh khu vực 1855 đến 1860 mà đóng cho chúng ta một cây nến đỏ đến đỏ thì khả năng cao nó sẽ 90 phần trăm nó sẽ đi xuống thôi đấy 90 phần trăm nó sẽ đi xuống đối với cặp vàng tiếp theo chúng ta sẽ quan tâm đến cặp EU em sẽ phân tích những cặp liên quan đô la Mỹ nhiều hơn thì EU ấy, sau chuỗi ngày giảm cực kỳ là nhiều như mọi người nhìn thấy hiện tại mọi người nhìn thấy nhá mọi người nhìn thấy thì hiện tại cái cặp EU này cặp EU này nó vẫn có cái lực mua sau khi nó chạm đáy của cung quýt đấy chạm đáy của cung quýt đây sau khi chạm vùng đáy của cung quýt cách đây đâu đó khoảng uh, từ năm 2016 thì bắt đầu đã bật lên lại thì mọi người nhìn thấy sau khi chặn đáy của cung quýt uh, năm 2016 năm 2016 thì nó bật lên lại đâu đó quanh khu vực 107 800 107 800 đến 107 900 108 đấy thì nó bắt đầu nó đi xuống đối với cặp uh, đồng EU này và chắc chắn là nền kinh tế châu Âu không thể phục hồi ngày một ngày hai được đấy thì như mọi người nhìn thấy ở trong khung ngày là như thế này đúng không đây là cái vùng mà để chúng ta có thể canh sell đối với cặp EU canh sell đối với cặp EU trong tuần tới đấy nhìn về tổng quan 4 giờ nhìn về tổng quan khung 4 giờ cái vùng hộ kháng cự của khung quick kháng cự của khung quick nó cũng là cái vùng đây để em tắt cái này đi ạ Đấy, mọi người nhìn lại khung H4 thì cái hiện tại EU đang ở trong một cái khoảng thời gian trong một cái vùng sideways trước của cặp EU và chạm kênh giá trendline giảm rồi và có thể trong sang tuần cặp EU này vẫn sideways ở quanh khu vực này đấy sideways ở quanh trong khu vực này thì trong trường hợp trong trường hợp trong trường hợp mà nó phá vỡ sideways phá vỡ đi lên thì khả năng nó sẽ đi lên cao nó sẽ đi lên đợt lại quanh khu vực uh, như em vừa nói là 1.07 đến vùng quanh khu vực 1.078 đến 1.08 đối với cặp EU đấy trong trường hợp nó phá xuống thì chắc chắn nó sẽ tìm lại cái vùng hỗ trợ của khu vực ấy thì mọi người có thể mua cặp EU nên ở cái khu vực này thì như mọi người nhìn thấy thì trước đó thì nó đã xeo quay một đoạn ở đây trước đó nó đã xeo quay một đoạn quanh khu vực từ 1.063 1.064 sau đó đến quanh khu vực 1.49 1 uh, 5 1.049 1.05 ấy thì nó đã phá vỡ nó bắt đầu đi xuống đến đúng cái hộp chữ nhật này đấy, đến đúng cái hộp chữ nhật này nó bật lên đấy và trong trường hợp mà nó phá vỡ đi lên thì mọi người cũng có thể canh sell ở đúng cái cái vùng mà trước đó nó phá vỡ đấy và cũng hợp lưu với quanh khu vực mà trong quá khứ nó lên đâu đó quanh khu 1.079 đến 1.08 đấy đây là hai cái điều đối với cặp EU hai điều đối với cặp EU e còn về trong khung H4 này thì nó vẫn ưu tiên sell đối với cặp EU thôi ưu tiên sell đối với cặp EU thôi khi mà tín hiệu bán đã có rồi liên tục đóng chúng ta một cái cây nến búa đẩy pin ba đẩy xuống pin ba đẩy xuống đấy và chạm vùng cây giá trên này tăng trong trên ờ, này giảm trong khung H4 rồi đấy đấy là hai cái điều cùng EU chúng ta có thể buy lại ở quanh khu vực một đáy cũ của cặp EU quanh khu vực 1.037 đến 1.035 đấy và sell lại cái vùng quanh khu vực nhá mọi người lưu ý là quanh cái vùng 1.078 1.077 cũng được đến 1.08 thì mọi người có thể sell đối với cặp EU đấy tiếp theo đó là cặp CU CU ấy, thì nhìn tổng quan ấy tổng quan thì nó đang ở một cái kênh giá cực kỳ giảm đấy cái xu hướng của cặp gấu hiện tại nó cực kỳ giảm đấy như mọi người nhìn thấy này như mọi người nhìn thấy là là cái lực bán hiện tại đồng g nó quá là xấu nó quá là xấu luôn khi mà đóng được cho chúng ta một cây nến xanh to ngỡ đâu nó sẽ tìm lại được cái vùng mà trước đó nó bởi black ao qua là 1.3 nhưng mà không ngay lập tức nó cho chúng ta một cái đỏ ngay lập tức nó cho chúng ta một cái đỏ và GU hiện tại nó cũng chứng lại cái lực mua rồi đấy thì nhìn về nhìn về trong khung H4 nếu mà đánh scalp thì GU hiện tại nó cũng đang sell đuôi đang sell đuôi ở quanh khu vực đấy mọi người đánh scalp thì mọi sang tuần thì mọi người có thể mở luôn cho em một cái lệnh sell GU ở giá hiện tại hoặc 1.25 giá hiện tại là 1.249 à, đến 1.25 1.25 là mọi người có thể mở luôn cho em 1 25 1.252 mở luôn cho em một lệnh sell GU nhưng mà cái lực mua hiện tại đang trứng ngay rồi đấy nó có thể quay retest lại và sell quay ở trong cái hộp chờ tin ngày thứ ba đấy sell quay trong cái hộp chờ tin ngày thứ ba đấy và trong trường hợp nó phá trong trường hợp mà nó phá cái hộp này phá cái vùng 125 này thì nó sẽ đi lên thôi mọi người có thể bay đuổi đối với cặp GU này đấy là chiến lược giao dịch cặp GU tuần tới đấy mọi người có thể thứ hai mọi người có thể đánh trong cái hộp ờ, như em kẻ trên đó là quanh khu vực 1.25 1.249 1.251 mọi người có thể sell xuống và mua lên ở quanh khu vực uh, 1.23 1.234 và cái đường trendline ngắn hạn của cặp GU trendline ngắn hạn của cặp GU đấy quanh khu vực 1.234 đến 1.236 thôi đấy chúng ta có thể mua đánh trong cái hộp đối với cặp GU này đấy đấy về là cái plan GU tuần tới mọi người có thể giao dịch còn tất cả những cái kèo và trong cái video này em sẽ nhận định cái xu hướng dài hạn đối với những cặp tiền và tất cả những cái kèo đánh scalp hay những cái chiến lược sẽ thay đổi theo từng ngày từng giờ và em sẽ cập nhật tin tức ở trên thế giới em sẽ gửi lên mọi người ở trên nhóm mọi người trên nhóm thì mọi người có thể đăng ký vào nhóm lớp học của em và sẽ em sẽ đào tạo kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cho tất cả mọi người hoặc là lớp demo thì hàng tuần em sẽ zoom khoảng hai ba buổi và kiến thức và phương pháp chơi để cho những anh chị nào uh, muốn tham gia kiếm tiền từ thị trường có thể tự chủ động được kiếm tiền bằng chính kiến thức của mình và đây là cái kênh đây là cái kênh YouTube của em đây là cái kênh youtube của em mọi người có thể ủng hộ em cái kênh channel của em bằng một lượt like một lượt chia sẻ Đấy. đây là cái kênh ờ, channel của em mọi người có thể ủng hộ em bằng một like một lượt chia sẻ sẽ có rất nhiều bài học rất nhiều buổi dung thực chiến em lưu lại và em sẽ đăng lên kênh youtube này đấy mọi người có thể tham khảo đấy em cảm ơn mọi người rất là nhiều chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và sang tuần mới kiếm thật là nhiều lợi nhuận ở trên thị trường đang tham gia em cảm ơn mọi người rất là nhiều